Chào mọi người, thì hôm nay ờ, mình xin chia sẻ với các bạn một thứ mà đang bán rất chạy chạy chạy trên ờ, thị trường. Thì ờ, cái này là cái thuốc diệt kiến nha các bạn. 50 ngàn một lọ, hai lọ 100 ngàn và chưa tính phí tiền ship. Thì mình mua về mình sử dụng và mình thấy rất cũng rất hiệu quả. Và mình nghiên cứu về cái công thức của nó thì mình đã thì trong đây nó có ghi là thành phần là hoạt chất ờ, sinh học ờ, mật mía đường đó tất cả hương hoa gì đó thì ờ, ở đây mình sẽ thì hôm nay mình sẽ dùng cái nước đường này mình thắng ra nha các bạn mình nghiên cứu và mình đã bào chế được cái này thì đây là mật ong cái này mình đã làm sẵn rồi đây là mật ong và các bạn ở vùng quê rồi á thì đi kiếm đến những cái chỗ bán phân bón rồi các bạn phân bón thuốc trừ sâu á, thì các bạn tìm mua cái gói này đây các bạn à, chụp hình đi để à, tìm để mua cái gói này nha các bạn cái gói này thì giá chỉ 12.000 thôi đó chỉ 12.000 thôi mà pha vô là bình à, một bịch này pha vô bình 12 lít đó. thì cái này là nó đề là thuốc trừ sâu tức là người ta sẽ ở chỗ mình nó chỉ dùng để mà xịt kiến thôi tức là khi ờ, ờ, mình ờ, trồng rau á, thì mình gieo cái hạt rau lên cái luống đất á, thì xịt kiến nó sẽ tới nó sẽ tha cái hạt kiến đó và mình dùng mấy cái này để mà xịt mấy cái con kiến đó nha các bạn đó thì những cái kiến cái hạt rau á mà nó hạt rau mà mình tự mình mình trồng để mình lấy cái hạt của nó đó ha nhưng mà để cho nó già đó mình lấy hạt của nó thì mình phải thì mình khi mình bón số quăng xuống trồng á, thì kiến nó sẽ bu tới và nó sẽ ăn cái hạt um, rau của mình và mình đa số là người ta sẽ dùng cái loại này để diệt kiến nha các bạn và những cái mà bịch ừ, cái bịch ừ, để mà bịch hạt giống đó các bạn thì khi à, bán ở ngoài tiệm thì hầu như là người ta đã đã tẩm thuốc rồi tức là cái khi mình ăn cái à, rau mầm á bởi vậy khi người ta mua cái bịch thuốc đó về người ta trồng rau mầm thì sẽ rất là nguy hiểm nha các bạn bởi vì trong ờ, vòng 7 ngày á, thì cái thuốc đó nó chưa thể tan được bởi vậy cái rau mầm á, ăn coi vậy mà cũng không có chắc chắn đâu nha các bạn rau mầm á, trừ khi mình tự trồng tự lấy hạt thì nó mới uh, chắc chắn còn cái mà bán trên thị trường nó thì người ta cũng đi mua cái gói à, thuốc về thôi và người ta trồng lên và người ta đâu có hiểu nghĩ là đâu có biết là trong đó nó đã có tẩm thuốc để chống mấy con kiến nó tha mấy hạt nữa mà. rồi trở về thì cái này à, quay lại cái vấn đề này thì uh, cái hạt này cái gói này mình mua 12 ngàn các bạn nhớ nha 12 ngàn thì tìm mua thì ở đây là mình đã à, cho vào cái hũ này thì à, các bạn cho một ít nước ít nước pha một tí xíu thôi nha các bạn tí xíu như đây thôi ít thôi liều lượng ít thôi nhiều quá nó không, tốt nhiều quá nó sẽ nghe mùi cái này thì nói không màu không mùi không vị thì chứ thực chất là là cái à, cái màu của nó thì cũng có ờ, chút màu trắng và mùi thì không có mùi mình ngửi thì không thấy mùi nhưng mà vị mình cũng chưa nếm nên mình chưa biết nha các bạn <laughs> rồi thì mình ờ, pha lẫn vào đây và quậy lên rồi thì giờ mình sẽ đi chiến cho, cho các bạn xem mình sẽ đi diệt kiến cho các bạn xem đây là cái hũ ờ, mật ong mình đã pha thuốc sẵn rồi nha các bạn thì các ờ, bạn pha canh ờ, cái liều lượng của nó canh ít thôi bởi vì một cái bịch này pha tới 12 lít nước luôn nha các bạn đó đây nè rồi bịch này pha tới 12 lít nước nếu mà tính ra thì chúng ta sẽ nếu mà pha nước đường thì chúng ta như đây với lại thuốc chắc giỏi lắm chừng 2.000 bạc nha các bạn 2.000 cho 5.000 luôn cũng được nữa rồi thôi chiến nha các bạn và mình à, xin đính chính lại nha các bạn là các bạn pha vừa đủ thôi nha pha ít ít thôi bởi vì pha nhiều quá nó thì nó sẽ à, cái thuốc nhiều quá thì nó con nó sẽ chết liền tại chỗ đó nó mạnh quá đó nó sẽ chết liền tại chỗ đó và mấy cái con khác nó thấy chết thì nó sẽ ít ăn và lại vậy các bạn pha nó ít thôi thật ít thôi và nó khi nó ăn thì nó tha xuống tổ rồi nó chết với tổ nó chết hết nguyên cái tổ được chứ tha pha nhiều quá nó sẽ chết tại ăn xong rồi nó chết tại chỗ thì nó mấy con khác nó sẽ sợ nha các bạn và pha vừa đủ để xài trong vòng một tuần lễ thôi chứ đừng có pha nhiều quá bởi vì người ta bán ngoài thị trường là người ta có dùng cái chất bảo quản nha các bạn thì nó để lâu được còn mình không có dùng cái chất bảo quản thì mình pha một tuần lễ xài đổ lại thôi rồi xem xong cái này mà các bạn nếu thấy hay thì hãy uh, cho mình một like và chia sẻ rộng rãi cái này nha các bạn bởi vì cái này là đánh đến miếng cơm của cái uh, cái, uh, cái, uh, cái hãng làm ra cái này nha các bạn rồi mình đi chiến thôi à, đây là kiến lửa nha các bạn lửa là nhỏ nha các bạn nó ăn nó, nó đi quá trời luôn giờ mình sẽ à, dùng cái à, nước nước đường này các bạn nhiễu ngay cái đường đi của nó các bạn thấy nó bu liền thấy không bu liền tức thì thấy không rồi nhiêu đó là đủ à, sạch cái tan tành cái ổ này các bạn rồi ờ, để mình à, ngưng đây để đợi xíu nữa cho nó bu cho các bạn coi và đây chỉ à, chưa đầy 5 phút nó đã kéo tới nữa các bạn nó kéo tới nó điều động minh mã tới là nó tha mồi về tổ nó khi nào mà nó tha mồi về tổ thì nó nó sẽ cho mấy cái trứng nó ăn và cái trứng nó ăn thì nó sẽ chết từ trong hang chết ra nha các bạn thì à, cái loại cái lửa này cái lửa nhỏ thì nó nó ăn bay trong mấy cái kẻ gạch hay là mấy cái uh, kẻ tường gì đó các bạn không thể biết được nó chết trong đó được bây giờ mình sẽ đi uh, làm mấy cái, cái loại kiến lửa lớn đó các bạn nó sẽ chết nó sẽ ờ, tha ra khỏi khỏi ngoài tổ rồi để cho mình mình sẽ làm loại kiến lửa lớn cho các bạn thấy là cái sự chết của tụi nó nha các bạn không phải là sự, sự chết của tụi nó mà là cái thuốc này nó nó, nó, nó hay tới cỡ nào nha các bạn và đây cũng có một cái ổ kiến khổng lồ nữa các bạn kiến đỏ rực luôn và mình cũng ờ, sẽ ờ, chế nó vào đây phải chế lên cái gì đó cho nó đừng có bị thấm mà chế đất này thấm nó hút hết rồi ờ, cái đó nó chảy nó hút hết trơn rồi kệ nó rồi cứ vậy để uh, mai tới xem và đây cái chỗ này hôm qua mình à, mình có nhiễu và giò ở đây nha các bạn đây cái tổ của nó đây các bạn coi nó chết lên láng không, đây nè coi nó chết nè nó chết là nó tha ra khỏi tổ nè nha các bạn nó nó chết là đây nè nó chết là nó ra nó tha ra khỏi tổ hết bên đây cũng vậy nè nó, nó chết là nó tha ra khỏi tổ hết mà cái loại kiến lửa này khác cái loại kiến lửa kia nha các bạn loại kiến lửa kia nó chết nó chết trong hang cái lửa lớn cái lửa nhỏ nó chết nó chết trong hang còn cái lửa lớn này nó chết là nó tha nó tha ra ngoài hết các bạn để cho tha ngoài là mình thấy nó cái mức độ nó chết tới cỡ nào Đó. ở đây mình có một đường kiến buông liền là mình pha liều cao nha các bạn liều cao thì nó sẽ ăn nó sẽ chết tại chỗ và nó bỏ nó không ăn nữa nó là liều cao